Yeah Hey KDK Này anh đi mà phôi ta đừng ghê Này mi to đôi da Giờ có to đồng na Để giờ ta ôm mù Qua lời dân đồ ba Thật sự lời giờ ta Cơ ba mi đàn na Ta có ta thiệt lời gây hẹn cơ tu tập để là nó chè thom bồ về thế nào tớ chờ lờ về qua gà tôm lệ lờ về qua to thế ya chờ lờ về ya qua lờ yêu bà mình na tư gì về thế na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Nơi mi to todo ya Yo có to todo na lời Lê ta ôm mu Qua lê yo ba Sự sự lời yo ta Cơ ba mi đàn na qua Quan hệ đồ mê ra gà qua quan hệ lâu ba mi đàn na Phố mưa gương gà thân lâu ba ba đồ lâu ba dễ đà thế nà ra Ta hẹn lời ya hê đà ba nê ba lư ba quên nê đà nó Chưa lần nào ô yê gà ba thô bô hai dì rồi yê gà xa 그토록 나는 그토록 야 기아타에 입을 그토록 벗어 여기에 난 돈에 니는 모나 빠에 나 지금 아무나 사 거우는 그봐 여기 말럽왜 다른 로바 기아타에 이거 그렇게 쏟아 나야 ta mula muni kasunya ta le bloba ke le pwe toni kwa Nene ya ne ma pa ta dinge Nene to do ya ye ko to do na Le ye ta o mu ba le ye lo ba To su le ye ta ke ba me de na ွာလေးရဲ့အဲ့တို့မေတ္တာကတော့ဘွာလေးရဲ့လောဘမေတ္တာနာပုံမခကတော့လောဘဘာတော့လောဘရဲ့တဲ့ထင်ရကတာရဲ့လောရဲ့ဟေရတာဖာနေပါလေပါပွင့်နေရနော်ချစ်လို့ကိုရကပါတော့ဘောတော့ဟာကြီးတော့ရရကိစားဘော ta có cả thể lửa cơ hè cơ tu chụp lệ là nó che thong bu cái e ye thêm na đỡ chơi nửa cái e quá ga đỡ ple nửa cái e quá to ရနေမဖသာသူရဲ့နေတော်တော်ရရေကိုတော်ရနာလေသာအမှုပါလေရလိုပါတဆလာရသာကဘာမေဒနာ